Hãy đến với siêu thị Thuận Phát với chợ rộng lớn trang bị hiện đại nhất, tràn ngập hàng hóa với quầy rau cải trái cây tươi quanh năm, thịt cá tươi ngon, vệ sinh, hải sản sống, trên cá miễn phí, có quầy bia và rượu mạnh, đồ dùng cần thiết trong nhà với giá cả rẻ nhất vùng và cung cách tiếp đại ân cần lịch sự. Siêu thị Thuận Phát mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối có bãi đậu xe rộng rãi tọa lạc tại 6935 Linda Vista Road San Diego. Siêu thị Thuận Phát xin trân trọng kính mời.